3 đều được nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một căn nhà ngay sát với mặt tiền đường Lê Văn Thọ luôn nha quý vị ơi. Với à, căn nhà chúng ta là một căn nhà thiết kế theo cách mẫu hiện đại và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 gia đình mình có thể là vừa mua ở hoặc là mướn phòng làm công ty kinh doanh buôn bán hàng online thì rất là tuyệt vời nha quý vị nhà mình là một sẹp và một trục này với ngay à, sát bên với lại à, đường Lê Văn Thọ luôn và đây là con đường ngược lại nhá con đường à, này thì con đường thông và đường xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình nha quý vị đây thì cận cảnh hơn thì em sẽ đi ra khu vực bên ngoài đây một xíu thì cùng quý vị khách hàng chúng ta cùng xem này cái căn nhà này thì một trục và một sẹc của đường Lê Văn Thọ đi vào cách mặt tiền chừng cỡ khoảng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 với à, căn nhà nằm trên một trục đường của đường à, Lê Văn Thọ đi vào. Đây và em sẽ đi à, di chuyển lại căn nhà để gia đình khách hàng chúng ta cùng xem nha. Căn nhà của chúng ta thì cách mặt tiền đường Lê Văn Thọ chừng cỡ khoảng 5 đến 70 mét đi bộ mà thôi. Đấy thì ngay căn nhà chúng ta thì có đường cua nên là xa nha quý vị. Đấy xa nhưng mà lại gần và đây là mặt tiền chính mặt ngoài của căn nhà chúng ta này mọi người Với à, căn nhà chúng ta thì à, à, có hướng chính là hướng đông Phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha Và căn nhà này thì với diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 19m Và được xây dựng với một trệt và ba lầu với đầy đủ tất cả công năng nha quý vị Đây với khu vực sân đậu xe máy rồi phòng khách phòng bếp Có 4 phòng ngủ 5 nhà vệ sinh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 khá là rộng và bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực và được gia chủ làm bốn cánh đây với căn nhà mình thì à, ngang 4m2 và độ dài là 19m và hướng nhà là hướng chính đông với à, con đường thông và đang có giá bán là chỉ với giá là 7 tỷ 700 triệu đồng thôi và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha quý anh chị đây căn nhà phải nói là xây dựng rất là đẹp Đấy, tuy là không phun nội thất nhưng mà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 và khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có cái cầu thang này Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có cái cầu thang như quý vị Và được gia chủ à, làm những các cái trụ cột tròn rất là đẹp này Và có tay vịn bằng gỗ luôn và lan can thì được làm bằng sắt nha quý vị Khu vực đường sau đây thì chúng ta sẽ có cái khu vực không gian phòng vệ sinh và khu vực nấu nướng Khu vực ăn uống đường sau căn nhà mình Với căn nhà có đầy đủ tất cả công năng luôn nha quý vị với đường sau thì chúng ta sẽ có giếng trời để lấy gió và lấy ánh sáng nha Một trong những căn nhà phải nói là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 quan tâm đến căn nhà này thì uh, vui lòng liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị và sở hữu ngay cho mình những cái sản phẩm tốt cũng như là những cái căn nhà đẹp nha quý anh chị để uh, cho mình mua những cái ờ, giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương với bên trên đây thì uh, chúng ta sẽ có cái phòng ngủ uh, đầu tiên khu vực phòng ngủ đường sau nha quý anh chị và mỗi phòng thì uh, sẽ có một phòng vệ sinh và có giếng trời khu vực à, có phòng à, vệ sinh bên trong luôn nha và có giếng trời đường sau để à, thuận tiện gia đình chúng ta lấy gió lấy ánh sáng và cũng như là phòng vệ sinh bên trong thuận tiện cho gia đình chúng ta sử dụng nha và sàn thì được gia chủ là lót sàn à, gỗ rồi rất là dễ lau chùi và nhà thì à, có khu vực à, sân đường trước khá là rộng <coughs> khu vực uh, ban công ở bên trên đây thì uh, gia đình mình có thể là phơi đồ phơi quần áo cũng như là giặt rũ này ở khu vực ở là, là tầng 1 nha tầng 1 này thì khá là rộng luôn nha quý vị đây và một mẫu nhà thiết kế theo cách ờ, hiện đại và rất là đẹp tuyệt vời. Với giá bán thì đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương nha quý vị. Đây, một mẫu nhà phải nói là sang trọng và đẹp nha. Với phần khúc khoảng hơn 7 tỷ đồng một xíu và giá thì ờ, đang có giá bán là 7 tỷ 700 triệu đồng và còn thương lượng nha quý anh chị. Khu vực sân đằng trước đây, ban công này thì khá là rộng luôn rồi. Đấy, với vị trí ở đây thì ờ, gia đình mình chúng ta vừa ở vừa kinh doanh buôn bán hoặc là mua để cho thuê thì rất là tuyệt vời nha quý vị ơi. Vâng và đây là khu vực không gian phòng ngủ đường trước và bên trên lầu 1 này. Đấy, với uh, trang thiết bị những các cái nội uh, thất bên trong. Và di chuyển đến khu vực bên trên thì uh, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 của lầu 2. Đấy, một trong những uh, mẫu nhà phải nói là tuyệt vời. Và khi gia đình khách hàng chúng ta mua bên kênh nhà đất bên em thì sẽ được giảm giá cực kỳ là sốc luôn nha quý vị. Và sẽ có giá tốt cho anh chị khách hàng chúng ta xem và lựa chọn cho mình với những cái à, căn nhà phù hợp với lại tài chính cũng như là nhu cầu nhá. Một trong những uh, sản phẩm phải nói là tuyệt vời. Và nhà này thì có bốn phòng ngủ luôn nha quý vị, không có phù nội thất nha. Để trống cho gia đình chúng ta cần uh, mua về mở phòng công ty thì uh, gia đình mình có thể là để đồ được luôn. Đấy, với căn nhà thiết kế rộng và thoáng đẹp này quý vị, ngang 4m2 và độ dài 19m. Hướng nhà hướng chính đông, Và lên bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái ờ, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng cũng như là sân phơi này. <coughs> Đấy, nhà mình thì ngay sát với mặt tiền đường Lê Văn Thọ luôn nha quý vị, ngay sát bên với lại làng Hoa và chợ Nông Tây. Đấy, trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có phòng thờ, cũng là phòng tập kim Đấy, có phòng thờ, phòng tập kim luôn nha quý vị, rất là đẹp và rộng nha.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 khách hàng chúng ta trong video sau. Xin chào và xin cảm ơn. Xin hẹn gặp lại.